Ok, xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh kèo bóng cũng như là kênh bóng đá nha. Thì đêm nay và rạng sáng mai chúng ta sẽ có rất là nhiều cái trận đấu diễn ra thuộc khuôn khổ của top league. Thì hiện tại thì đang có song song những cái giải đấu thuộc khuôn khổ của SEA Games cũng như là top league luôn nha anh em. Anh em có thể sắp xếp anh em chia thời gian ra để anh em có thể đá những cái mã kèo mà thơm nhất. Thì video mình đưa lên, mình sẽ đưa lên những cái thông tin cần thiết cho cái trận đấu đó cũng như là sẽ cung cấp cho anh em những cái thông tin để anh em có thể chọn lọc ra những cái mã kèo mà anh em có thể theo cũng như là vào tiền ở trong mấy cặp trận đấu đấy thì hôm nay chúng ta có khá là nhiều cái trận đấu này anh em anh nhớ nè đó chúng ta có tổng cộng là 5 cái trận đấu diễn ra thuộc khuôn khổ của Premier League 4 trận của La Liga 6 trận của Serie A và hai trận của Bundesliga đó rất là nhiều cái trận đấu hay cũng như là rất là nhiều cái trận đấu tâm điểm có thể diễn ra trong những ngày hôm nay thì mình chỉ lựa chọn những trận đấu mà nó thực sự hấp dẫn cũng như là sự hay và nó rất là dễ chơi để cho anh em chơi nhé thì có thể kể đến như là cái trận đấu giữa Inter và Lazio này nó diễn ra khá là sớm vào lúc 17 giờ 30 chiều ngày 30 tháng 4. Thì trận đấu sẽ ra trùng giờ vào cái trận đấu giữa ờ, Việt Nam đó nha anh em, anh em nên nhớ nhé, trận đấu sẽ diễn ra trùng giờ. Việt Nam chúng ta đá lúc 5 giờ thì trận này sẽ diễn ra lúc 5 giờ 30. Anh em là muốn xem trận này thì anh em xem, còn anh em có thể là xem Việt Nam chúng ta cổ vũ cho đội tuyển chúng ta cũng được nhé. Ok thì mình sẽ đi sâu hơn về cái phần nội dung của cái video này. <coughs> thì uh, Trước khi phân tích về các bảng xếp hạng cho anh em thì mình sẽ ờ, phân tích sơ về cái phần đó chính là cái phần kèo đi. Kèo ở trận đấu này nó đang có cái mức kèo như sau. Ở trận đấu này đội chủ nhà Inter đang có mức kèo chấp hiện tại đó chính là từ 0.5 đến 1. Đó, tài xỉu hiện tại nó đang nằm ở mức là 2 đến 2.5 thôi. Và tài xỉu hiệp 1 nó nằm ở mức 1 và kèo chấp hiệp 1 thì đội chủ nhà Inter vẫn sẽ chấp ở mức đồng nữa. Kèo vậy là kèo đúng nhá, kèo là kèo đúng. Đó, Tại vì là Inter đang rất là cần điểm nên là họ ép buộc họ phải thắng cái trận này để dành cái suất cạnh tranh cho những cái vị trí tiếp theo ví dụ như là cái vị trí top 4 chẳng hạn đó thậm chí là top 3 <coughs> luôn nếu mà họ duy trì được cái phong độ ổn định từ giờ tới cuối mùa đó Lazio á, ở điểm hiện tại họ đang xếp cái vị trí thứ hai thì à, sau 31 vòng đấu thì họ có tổng cộng được là 61 điểm này còn Inter đội chủ nhà họ đang xếp cái vị trí thứ sáu thì sau 31 vòng đấu thì họ có tổng cộng là 54 điểm thì hai đội vẫn đang nằm trong được cái top đầu của Serie mùa giải năm nay và anh em nên nhớ nhé ở Serie A hiện tại thì những cái đội bóng từ top 6 trở lên đều đang đá đồng vòng với nhau đó đều đang đá đồng vòng nhé nhưng mà cái khoảng cách của Inter nó tới cái vị trí top 4 này nó chỉ nằm ở mức là hai điểm thôi đó nên nếu mà trận đấu này Inter thi đấu thực sự tốt và cái trận đấu giữa Milan và Roma đó Milan và Roma có thể là kết thúc với nhau tỷ số hòa thì Inter hoàn toàn có thể là giành lấy cái vị trí thứ tư ở trên cái bảng xếp hạng mùa này đó anh em nên lưu ý cho mình là cái bảng xếp hạng hiện tại nó đang khá là căng nhé cặp trận cặp trận đấu này nữa thì Lazio rất là khó để mà có thể là leo lên được cái vị trí top 1 rồi tại vì là cái khoảng cách hiện tại giữa Lazio và Napoli nó lên tới con số đó chính là 17 điểm rồi đó một con số rất là lớn đúng không anh em nên là <coughs> anh em hãy đừng vội vào kèo nhé anh em đừng vội vào kèo anh em hãy đợi cái kèo nó xuống một chút anh em có thể vào cái kèo Inter thì mình thấy nó hợp lý hơn nhá yeah đó chỉ là về cái bảng xếp hạng thôi còn về những cái thông tin khác ví dụ như là về cái mặt phong độ chẳng hạn phong độ hiện tại ở trong cái giải đấu Serie A thì Inter thể hiện được cái bộ mặt nó không được tốt như ở cái đấu trường C1 C1 thì Inter thi đấu thực tốt nhé C1 thì Inter đang thể hiện một cái bộ mặt hủy diệt luôn nhưng mà ở Serie A thì họ lại không làm được như vậy còn Lazio <coughs> Lazio ở cái đấu trường này họ đang thể hiện được một cái bộ mặt rất là ổn định những trận thắng của họ thường thường là không quá cách biệt khi mà nó thường thường nằm ở mức một bàn thôi một bàn hoặc là hai bàn đó có một trận gần nhất là trận đấu giữa Lazio với Spezia là trận đấu nó kết thúc với tỷ số là 3-0 thôi đó, còn những cái trận đấu trước đa số là nó sẽ về cái kết quả đó chính là cái quả xỉu nó khá là nhiều còn Inter Inter thì họ thua cũng không quá cách biệt đó nó nằm ở mức một bàn và nếu thắng thì thường thường Inter sẽ thắng với cách biệt rất là lớn nhá anh em nên lưu ý cho mình cái điểm này đó còn nói riêng về những cái đấu trường khác ví dụ như đấu trường C1 đi Inter và đã tiến vào được cái vòng đấu đó chính là cái vòng đấu tứ kết <coughs> à, xin lỗi anh em vòng đấu bán kết của cúp C1 năm nay và cái đối thủ của họ sẽ là trực tiếp là AC Milan đó AC Milan sẽ là cái đối thủ trực tiếp của Inter ở cái lượt trận bán kết nhé yeah. và <coughs> mùa này Inter hoàn toàn có thể là giành lấy một chiếc vô địch nhưng mà hiện tại thì cái đối thủ ở cái vòng bán kết của C1 nó đang khá là căng AC Man City cũng như là Real không có cái đối thủ nào được đánh giá yếu cả đó ở thời điểm hiện tại thì mình nghĩ là Inter họ vẫn sẽ cố gắng để có thể là chen chân vào chi top 4 để chắc suất có cái suất để tham dự cái kỳ C1 mùa sau đó <coughs> còn về cái mặt quá khứ đối đầu quá khứ đối đầu chúng ta đang có uh, cái hệ số nó đang ngang nhau hai đội gặp nhau 4 lần hai đội gặp nhau 4 lần ở cái cạnh quá khứ và Inter đã thắng được hai và Lazio cũng đã thắng được hai đó hệ số nó đang khá là cân bằng nên là cái mức kèo đưa ra hiện tại anh em hiểu sao mình nói cao đúng không đó rất là cao biệt là ở điểm hiện tại là <coughs> Inter và Lazio hiện tại vẫn đang nằm trong cái vị trí đó chính là top của cái bảng xếp hạng hiện tại và nếu mà theo cái kịch bản mà mình tính ở trong cái cặp trận đấu này thì trận đấu này nó sẽ kết thúc với tỷ số nó không quá cao có thể là tầm 1-0 nhá có thể là tầm 1-0 thôi đó còn về cái cạnh đội hình thì à, đoàn quân có huấn luyện viên Izagi á sẽ vắng đi sự phục vụ của ba cái tên đó chính là Milan Skina nè đó Hakan Karanoglu và còn lại là cái tên đó chính là cái tên rất là quan trọng đó chính là Nicolo Barella thì khả năng ra sân vẫn còn là 50 50 <coughs> còn bên phía của Lazio của ông huấn luyện viên à, Maurizio Sarri á thì cái tên quan trọng của họ là Immobile Immobile thì khả năng ra sân là có và hình như là hết chấn thương rồi hết chấn thương thì khả năng ra sân hiện tại thì vẫn còn đang bỏ ngỏ vẫn chưa có danh sách thi đấu chính thức nên anh em hãy đợi khi nào có danh sách chính thức về đội hình thì anh em nên vào anh em chơi còn không thì anh em hạn chế vào cho mình ở những cái trận đấu như thế này nhé kèo dù gì mình cũng chỉ nhận định sơ cho anh em thôi đó mình chỉ đưa những cái thông tin cần anh em có thể tự lựa chọn hoặc anh em có thể đá theo mình kèo mình đưa lên video nó rất là khác với kèo mình đưa trong nhóm nếu mà nó không có biến động gì thì mình vẫn sẽ cho anh em đá kèo trên video còn nếu có biến động thì nếu mà anh em không liên lạc với mình anh em cứ đá kèo trên video thì mình không thể đảm bảo cho anh em được nhé còn cái cách để mà liên lạc với mình thì mình để dưới phần mô tả anh em có thể liên hệ mình trực tiếp qua hai cái đường <coughs> link ở dưới nhé ok còn nói riêng về cái phần ờ, đội hình ra sân dự tính đi thì bên phía của Inter khả năng cao thì họ sẽ ra sân với chiến thuật chính là 352 đó và hai cái tên hoàng công đó chính là Edin Dzeko và Lautaro Martinez sẽ ra sân từ đầu ở trong cái cặp trận đấu này nè còn uh, Lukaku Lukaku thì mình vẫn mình nghĩ là vẫn sẽ có một cái suất đá thôi nhưng mà nó sẽ ở trong cái giai đoạn hiệp 2 nhá thế nó sẽ ở trong cái giai đoạn hiệp 2 chứ không phải là ở trong giai đoạn này được chưa nên là rất là khó để mà anh em có thể vào uhm, còn bên kia thì chúng ta chỉ thấy một cái tên ờ, đó chính là Mobile đã trở lại này còn hai cầu thủ hạt hai cánh đó chính là Philippe Ederson cũng như là Mattia Zaraki thì khả năng ra sân thì đá chính thôi nhưng mà về cái hai cầu thủ này mình không thể đánh giá cao bằng cái bộ đôi của bên phía Inter được dù gì là Lautaro Martinez thì sau cái quá trình World Cup thì đang thi đấu rất là ổn rất là hay luôn đó thì cái đội hình ra sân thì mình nghĩ là hai đội khả năng cao sẽ vẫn ra sân với cái đội hình mạnh nhất thôi đó thì uh, Lazio cũng đã bị loại chính thức bị loại khỏi đấu trường C2 rồi thì họ tập trung còn lại của họ sẽ giữ cái vị trí top 2 của uh, Serie mùa này thì cái đó là mục tiêu hàng đầu còn Inter thì họ phải phân phối đội hình để có thể đá song song hai giải đó chính là Serie A cúp nhà vua cúp Ý siêu cúp Ý cũng như là C1 nữa nên là nếu mà để nói anh em lựa chọn cái kèo Inter ở trận đấu này thì mình thấy nó cũng khá là nguy hiểm và anh em không nên vào sớm cho mình nhé đó thì uh, đó cũng là một vài cái thông tin chính thôi và có một số cái thông tin thêm cho anh em như sau này kèo hiện tại như mình đã nói nếu kèo nó xuống kèo ở trận đấu này này cái kèo này nhá anh em nên lưu ý cho mình là cái kèo này kèo này này nếu nó xuống xuống một rưỡi nếu nó xuống tầm một rưỡi nhá nếu nó xuống tầm 0.5 à, này thì anh em vào nhá còn nếu mà kèo nó giữ nguyên như thế này thì anh em đừng vội vào cho mình nhé còn nếu mà theo mình đá nếu mình lựa chọn mình vào tiền ở trong mấy cặp trận đấu này thì mình nghĩ anh em nên lựa chọn cái kèo xỉu cả trận thì mình thấy nó êm hơn xỉu cả trận ở mức 2 2.5 nhá là kèo mình thấy nó khá là sáng còn nếu kèo này xuống 0.5 thì anh nên vào còn kèo chính mình cấp cho anh em mới không cặp trận đấu này thì anh em nên vào cho mình là cái kèo xỉu cả trận hiểu chưa đó là hai cái mã kèo chính mà anh em nên vào đây còn hiệp 1 mình dự đoán là tỷ số nó sẽ kết thúc vì số là không đều thôi và hai thì có khi là nó sẽ nằm ở mức là 1-0 1-0 nhé 1-0 dành cho bên phía của Inter là đây cũng chính là những cái cả kèo chính mà muốn anh em vào cho mình để không cặp trận đấu này đó còn nếu anh em mà thắc mắc cái gì về kèo thì anh em có thể liên hệ trực tiếp với mình mình sẽ giải thích kèo hoặc anh em có thể để lại bình luận ở bên dưới còn mà anh em vẫn cần một người có thể là dẫn dắt anh em để có thể chơi bóng làm sao để có thể là nó hiệu quả cũng như là đem về một cái lợi nhuận thì anh em có thể là liên hệ mình trực tiếp qua Zalo hoặc Telegram mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách chơi bóng như thế nào đó đó và thông tin liên lạc thì mình cũng đã để ở dưới ờ, phần mô tả rồi anh em nào mà cần thì anh em cứ liên hệ với mình đó đến đây thì có lẽ là mình cũng ờ, xin kết thúc cái video tại đây và nếu anh em thấy thích video anh em đừng quên để lại cho mình một cái like cũng như một đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình trong bạn sắp tới và cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp anh em ở những cái video tiếp theo và chúc anh em có một ngày đầu tư thắng lợi nhé